Bí ẩn trái đất 100.000 năm trước từng diễn ra cuộc chiến giữa các vì sao trên địa cầu. Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cuốn sách Sự thực trái đất bị thất lạc. Tác giả của cuốn sách Radu Sin từng làm việc trong quân đội Rumani và hợp tác với quân nhân Mỹ để điều tra các sự kiện siêu tự nhiên. Một cách tình cờ, họ được Abelos, thành phố ở trung tâm trái đất, chọn làm người phát ngôn của họ trên thế giới mặt đất. Nói về người ngoài hành tinh, có những người ngoài hành tinh bề ngoài giống người Bắc Âu, cũng có người Enlo người xám nhỏ, có học thức uyên thâm. Nhiều người có thể đã nghe nói hoặc đọc qua về hồ sơ tháp lê giờ Còn được gọi là phỏng vấn người thằng lằn, trong đó một người thằng lằn nữ thuật lại vai trò hàng đầu của người thằng lằn đối với sự phát triển của trái đất trong mắt cô ấy. Tuy nhiên, những người thằng lằn được Radu mô tả. Về lịch sử phát triển của loài người trên trái đất lại là một cảnh tượng khác. Thế thì ai thật ai giả, ai đúng ai sai, Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Cuộc chiến 100.000 năm trước Khoảng 100.000 năm trước, loài người đã trải qua một thời kỳ vô cùng đen tối. Vào thời điểm đó, có rất nhiều nền văn minh ngoài hành tinh trên trái đất Giữa các nền văn minh này đã xảy ra một cuộc xung đột mang tính hủy diệt. Các loại vũ khí tiên tiến và công nghệ cao cấp cạnh tranh khốc liệt trong bầu khí quyển và không gian vũ trụ, toàn bộ bầu trời bị nhuộm đỏ, những vụ nổ lớn liên tiếp và những khu vực rộng lớn bị san bằng. Tất cả những điều này đều là những rắc rối do người thằng lằn khơi mào ra. Radu cho biết, những sinh vật giống bò sát này là một chủng tộc tà ác trong vũ trụ. Người thằng lằn có tuổi thọ rất cao. Để tồn tại và phát triển, họ đã tìm kiếm một vùng đất tốt hơn để nuôi sống dòng tộc ngày càng đông đúc của mình. Tuy nhiên, trái ngược với các nền văn minh khác sẽ mở rộng bằng cách giúp đỡ các nền văn minh địa phương hoặc thành lập thuộc địa của riêng mình, người thằng lằn có một cách tiếp cận khôn ngoan hơn, đó là thâm nhập vào các nền văn minh cao cấp khác. Mục tiêu của họ là những tinh cầu hoặc hệ thống hành tinh đã phát triển các nền văn minh cao cấp, nhưng không tiên tiến bằng chúng. Cách tiếp cận này rất thực dụng, nền tảng đã được người khác đặt sẵn và chỉ cần lấy nó đi rồi cải tạo một chút là đủ. Người thằng lằn rất kiên nhẫn, họ không bao giờ làm cái việc phá hoại và cướp bóc trên bề mặt. Thủ đoạn chinh phục của họ là phá hoại ngầm. Âm mưu và tham nhũng hủ bại, họ rất giỏi trong việc xâm nhập thông qua các hoạt động lật đổ. Trong phần lớn các tình huống thì họ không phải là những kẻ xâm lược man rợ. Họ sử dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến để can thiệp vào gen, xâm nhập DNA của chủng tộc mình vào nền văn minh đó dưới hình thức lai tạo, rồi tìm mọi cách để đẩy những sinh vật lai tạp đó lên những vị trí quan trọng. Năm này qua năm khác, các sinh mệnh mang dấu ấn của loài bò sát phát triển rầm rộ như vi khuẩn, cho đến một ngày. Chúng cuối cùng có khả năng tác động đến việc ra quyết sách và rồi chúng kiểm soát nền văn minh đó mà không cần đổ máu. Và bằng cách thao túng một nền văn minh, họ cũng có quyền phát biểu trong liên minh vũ trụ mà nền văn minh này thuộc về và có thể đàn áp phần dân số còn lại. Từ đó chinh phục toàn bộ hành tinh hoặc thiên hà. Radu nói rằng đây là một cách thức mang tính chất rất lực đổ nhưng hiệu quả để loài bò sát truyền bá ảnh hưởng tà ác của chúng trên khắp hệ ngân hà. Đây cũng là phương thức hành vi của chúng ở trên trái đất. Trên thực tế, người ngoài hành tinh sắm nhỏ nhân bản cơ thể người và tạp giao với người trái đất để tạo ra người ngoài hành tinh lai. Cách làm này cũng rất giống với người thằng lằn mà Radu đã mô tả. Xem ra, Người ngoài hành tinh thèm muốn thân thể người cũng không phải truyền thuyết, chỉ có thể nói thân thể của chúng ta trân quý hơn rất nhiều những gì chúng ta tưởng tượng. Trở lại 100.000 năm trước, vào thời điểm đó, trái đất được chia thành nhiều khu vực khác nhau bởi các nền văn minh ngoài hành tinh, mỗi khu vực có dân số và nền văn minh cụ thể của riêng mình, được bảo vệ và hỗ trợ bởi một hoặc nhiều nền văn minh ngoài hành tinh. Họ đã cùng tổ chức một liên minh gọi là Liên minh Ngân Hà, thông qua sự xâm nhập của một số thành viên liên minh người thằng lằn cũng đã bồi dưỡng các thuộc hạ của họ ở nơi con người. Những suy nghĩ và phương thức hành vi tiêu cực của họ cũng đã lan rộng đến một số lượng lớn các sinh mệnh. Biểu hiện lớn nhất là niềm tin bị sai lệch. Và sự ảnh hưởng này, theo thời gian, cũng đã tạo ra những trở ngại và chia rẽ rất lớn trong xã hội loài người. Cho đến ngày nay, xâm nhập là khả năng độc đáo của loài bò sát này cũng đã được thừa hưởng dưới một hình thức nào đó. Một ví dụ điển hình là chủ nghĩa cộng sản – Radu đã trích dẫn trong cuốn sách như một ví dụ rằng ở Rumani, thậm chí 30 năm sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa điển hình vẫn thường gây được tiếng vang trong công chúng. Vì trong suốt những năm cầm quyền, lối suy nghĩ và phương thức hành vi tiêu cực đó đã ăn sâu vào trong ý thức của mỗi công chúng. Và sau khi những người thằng lằn thông minh mánh khóe đã kiểm soát một số nền văn minh trong liên bang thiên hà bằng các phương pháp xâm nhập và tham nhũng lặp đi lặp lại, họ thèm muốn trái đất và một số vùng lãnh thổ trong hệ mặt trời những nền văn minh ngoài hành tinh bị uy hiếp đó bắt đầu phân định phạm vi ảnh hưởng một cách cưỡng bức nhằm cố gắng bảo vệ lãnh thổ của chính họ. Rồi xung đột nổ ra và sau trận đại chiến, liên minh giải thể. Nhiều năm sau, một liên minh mới được thành lập, được lãnh đạo bởi người Sirius, liên minh ngân hà được tổ chức lại bằng cách hợp nhất người Pleiadian. Atlantis và hàng chục nền văn minh khác. Đây là một liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Trong số đó, các nền văn minh phát triển chẳng hạn như người Sirius sẽ bảo vệ những người em nhỏ để ngăn chúng khỏi bị nền văn minh thằng lằn bắt giữ. Mặt khác, những người thằng lằn cũng liên minh với một số nền văn minh mà họ kiểm soát để thành lập các nhóm nhằm mở rộng lãnh thổ của họ. Ngoài ra, còn có một số nền văn minh trung lập không muốn tham gia vào bất kỳ liên minh vũ trụ nào. Họ được gọi là người quan sát và đã ở trạng thái chủ quyền trầm lặng trong một thời gian dài. Và về phương diện nào đó cục diện của thế giới cũng được phản ánh trong con người trên trái đất ở một mức độ nhất định. Chúng ta không biết chủ nghĩa cộng sản có phải là kiệt tác của người thằng lằn hay không. Nhưng cấu trúc thế giới hiện tại của hai phe và bảy quốc gia trung lập khá giống với cấu trúc thế giới 100.000 năm trước mà Radu mô tả. Nền văn minh lâu đời hơn Atlantis Theo Radu, lục địa Atlantis thực sự đã từng tồn tại và nó đã chìm xuống biển hơn 10.000 năm trước. Tuy nhiên, trước Atlantis, đã có những nền văn minh cao cấp lâu đời hơn trên trái đất. Khoảng 70.000 năm trước công nguyên, nền văn minh Tarsus đã phát triển tại khu vực có các quốc gia vùng băng tích thuộc châu Âu. Đây là một nền văn minh bán thần. So với con người ngày nay, người Tarsus thon thả hơn, mạnh mẽ hơn và hài hòa hơn. Tần số rung động của họ tương đối cao, vì vậy họ có thể dễ dàng đi vào tầng e giờ nơi có thế giới bên trong trái đất. Vào thời điểm đó, Miền Trung và Bắc Âu có rất nhiều cổng thời không dẫn đến tầng E giờ, còn có cái dẫn đến vùng xem Semha lá huyền thoại. Thành phố thiên đường trong thế giới bên trong trái đất, một nền văn minh dựa trên sự cân bằng và hài hòa. Thông qua những cánh cổng này, người ta search đi lại tự do giữa hai thế giới. Và đôi khi hành hương đến xem Semha lá qua một số lối đi thần thánh. Thời gian cứ như thế đã trôi qua 20.000 năm. Sau đó, nhân tâm bắt đầu bại hoại, các quốc gia và nhóm dân tộc khác nhau bắt đầu tuyên bố lãnh thổ của người khác là của họ. Giữa các tín ngưỡng khác nhau cũng phát sinh xích mích và mọi người đều cho rằng tín ngưỡng của mình là tốt nhất. Kết quả là các cuộc xung đột nhỏ tiếp tục diễn ra ở các khu vực khác nhau và cuối cùng phát triển thành một cuộc chiến tranh lớn. Radu nói rằng những hình ảnh mà ông nhìn thấy bằng ngoại cảm còn đáng sợ hơn cả những cuộc chiến do các nền văn minh ngoài hành tinh phát động vào 100.000 năm trước. Con người đã chiến đấu điên cuồng với sự ác liệt không thể tưởng tượng nổi hàng triệu người bị tàn sát. Nền văn minh Tarsus diệt vong và nhiều cổng thời không kết nối với tầng e giờ cũng vì thế mà bị cắt đứt. Những người sống sót di cư về phía Bắc và sau đó phát triển nền văn minh Hyperborea. Mặc dù không có bằng chứng khảo cổ nào chứng minh sự tồn tại của nền văn minh Hyperborea, nhưng Hyperborea mà Radu mô tả là có thật và sống động. Vào thời điểm đó, dường như đã có một vụ bùng phát lớn về gen. Và hầu như tất cả các chủng tộc loài người đều xuất hiện ở đây, người da trắng, da đen, da vàng và các chủng tộc khác mà chúng ta không còn nhìn thấy nữa. Tuy nhiên, rút ra bài học của nền văn minh trước, người Hyperborea không thành lập quốc gia theo chủng tộc mà thành lập chính quyền chính trị và tôn giáo hợp nhất. Nền văn minh này tồn tại cho đến khoảng 14.000 năm trước công nguyên. Sau đó, một số người đi về phía Bắc, một số di chuyển về phía Đông đến châu Á. Và phần lớn số người di chuyển về phía Nam một trong số họ đã thành lập một thành phố lộng lẫy bên bờ biển địa Trung Hải ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là thành Troy huyền thoại. Theo Seya, người cố vấn của Radu, họ chọn địa điểm ở đó vì có một cổng thời không dẫn đến tầng E giờ. Vào thời điểm đó, khi thời đại thay đổi, các cổng xuyên việt thời không trở nên rất hiếm và con người ngày càng khó giao lưu với những sinh mệnh cao cấp trong tầng E giờ, Troy là thành phố cuối cùng ở châu Âu có thể duy trì mối liên hệ chặt chẽ với thế giới bên trong lòng đất, đặc biệt là thành phố thiên đường Sempala. Thứ mà người Hy Lạp muốn cướp đi trong cuộc chiến thành Troy không phải là người đẹp hay lên, mà là cánh cổng thời không này. Sau khi bị đánh bại trong cuộc chiến, Troy cùng với cổng không gian thời gian biến mất trong thế giới bề mặt và rút lui vào tầng e giờ. Những gì các nhà khảo cổ học hiện đã tìm thấy là một khu vực nhỏ liên quan, nhưng không phải là thành phố của cổng thành Troy thực sự, tác dụng của kim tự tháp. Ở Ai Cập cách đó không xa, nơi sông Ninh đổ ra biển. Có một nền văn minh cổ đại khác bắt nguồn từ khoảng 30.000 năm trước, nhưng khi Atlantis sụp đổ nó đã bị ảnh hưởng và chìm xuống nước. Đó là một thành phố liên bang khổng lồ tên là Helanas. Biểu tượng của thành phố là hai con sư tử khổng lồ từ cửa sông Ninh đến biển địa Trung Hải. Cư dân ở đó đều rất cao, khoảng 3 đến 4 mét. Trong thành phố có những tòa nhà tráng lệ, một số lượng lớn các bức tượng, mái nhà, cột hay đài phun nước mạ vàng hoặc thậm chí đúc bằng vàng. Tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ở quảng trường trung tâm của thành phố có một tấm bia rất cao. Trên đỉnh của tấm bia đó có một quả cầu màu vàng kim, đường kính khoảng 5 mét, phát ra ánh sáng giống như mặt trời, đặc biệt là vào ban đêm, ánh sáng xuyên tới hàng chục dặm đêm đen. Khiến ra đu kinh ngạc. Nói đến Ai Cập phải nhắc tới các kim tự tháp, Mặc dù hầu hết mọi người đều có ấn tượng rằng các kim tự tháp được sử dụng để đặt quan tài của các vị pharaoh, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng khảo cổ học, đặc biệt là quan hệ đối ứng vô cùng chuẩn xác giữa ba kim tự tháp chính và ba ngôi sao của chòm sao Orion. Điều này cho thấy việc xây dựng các kim tự tháp rất có thể liên quan đến các ngôi sao xa xôi. Radu tin rằng kim tự tháp thực chất là một bộ cộng hưởng khổng lồ, dùng để nhận năng lượng và thông tin từ các thiên hà xa xôi, nó tương tự như các trạm gốc điện thoại di động hiện có ở khắp mọi nơi. Đây là lý do tại sao các kích cỡ khác nhau của các kim tự tháp có thể tương ứng với nhiều thông số của các ngôi sao vũ trụ. Và các con số chính xác đến mức chúng gần như hoàn hảo. Radu cho biết trên thực tế, từng viên đá trong tòa tháp, từng căn phòng hay hành lang, từng góc cạnh, từng chi tiết đều được thiết kế và lắp đặt cẩn thận để đảm bảo mỗi kim tự tháp có cùng tần suất với ngôi sao đối ứng của nó, từ đó có được sự cộng hưởng truyền đi năng lượng và thông tin. Một kiến trúc vĩ đại như vậy và công việc tinh xảo như vậy sẽ là khó khăn đối với người Ai Cập cổ đại cách đây 3 hoặc 4.000 năm. Vậy ai để chế tạo những máy thu năng lượng vũ trụ này? Bạn thử suy ngẫm xem sao nhé. Bạn nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để cùng chúng tôi trao đổi nhé. Thân ái và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống.